à, đây mình đi từ hầm lên eh, từ bên hầm của uh, Valley hôm nay mình được một anh uh, chuyên viên tư vấn của bên uh, Phú Mỹ Hân giới thiệu cho mình Nãy giờ người uh, người đi xem nhà phải quay ngược lại người dẫn đường Như thế nó mới thú vị rất đẹp luôn các bạn ơi Scenic Valley Đây là sảnh ờ, Sảnh Lê Tân Rồi chỉ có bạn Lê Tân Các bạn ấy ờ, đi đâu rồi Đó đây là hồ bơi ha Ai cũng có thể bơi được Chỉ biết sao khu dân cư được rồi tuyệt vời tuyệt vời Đây, nằm ngoài chút xíu nha thấy thì dưới đây hầu như các dịch vụ đồ ăn uống có hết vui vui chơi với em nè thật trời luôn á chị là con bé tha hồ lấy đúng luôn á không gian này à, rất là rộng lớn tennis valley bao gồm có 9 lốc thì ở chính giữa trung tâm nó sẽ là các khu vui chơi cho trẻ em sinh hoạt gia đình và các à, hầu như là các trò chơi dưới đây là đều có kinh doanh hết từ mọi mặt hàng mua bán cà phê thức ăn đồ uống siêu thị mini nói chung là không có thiếu cái dịch vụ gì hết bên uh, à, Chinex Valley này thì uh, rộng hơn bên uh, Happy Valley thì uh, nội cái việc mà chính giữa trung tâm có hồ bơi như thế này thì uh, rất là tiện cho cư dân các bạn thấy nha đứa trẻ chơi phụ huynh có thể ra chăm luôn cũng được nữa mà đặc biệt là không tốn tiền trả phí như bên kia bên kia hồ trả phí đấy hồi nãy bây giờ mình luôn nhảy cái nha tụi mình nhảy cái nha nó giỡn thôi vô ướt hết á đấy như bạn thấy đó nói chung là cái gì cũng vậy phải uh, ưu tiên về cái mức độ uh, đời sống xã hội dịch vụ đó tốt nhất là là khoái rồi Hôm nay thì mình à, sẽ đi uh, thông qua cái căn mình định coi nha các bạn tranh thủ coi lẹ chứ mất công tăng giá không có đủ tiền mua giờ cái gì giật giá đeo xe lên một cái gì phải lẹ làng cái không nó tăng giá lẻ lắm Đây là đang có mặt tại ờ, sảnh nét nha các bạn ở đây cũng như bên ờ, chung ờ, cư Happy Valley thôi Dream Valley của y chang luôn ba cái cũng y chang có thể đều có một cái sảnh lễ tầng dưới hết thì mình qua mình đi lên cái, cái căn của mình coi căn mình đã tầng mấy vậy anh sáu tầng sáu à đa số là mình nắm chung tầm chung tầng 6 tầng 7 nói chung mình chín giữa đừng cao quá không thì nhiều khi thang máy nó kẹt kẹt không kẹt các bạn tầng bảy mình có thể nó báo cháy thì mình có thể ờ, phi xuống ờ, kẹp nhưng mà cao quá mình chẳng kẹp này ở cũng phải an toàn chứ rồi vô ha các bạn tại ờ, tầng sáu rồi nha các bạn đây tới rồi nha sẽ tham quan sơ để mình coi mình quyết định mua căn nào ha thì ờ, ở đây nó có một cái bảng này gọi là intercom cái bảng này các bạn sẽ liên hệ với bảo vệ dưới á là vậy mà do mình chưa vô mình chưa được sử dụng muốn mở cửa cho khách lên nên là muốn thông báo về nó thì phóng ờ, cái đó tủ dài tủ lạnh à, đây là làm theo phong cách của tây ha đó chính là có một cái bếp uh, ở chính giữa luôn mình ăn thoải mái luôn nè là y như phong cách nước ngoài thì bên này cũng y như bên kia đó chính là hai ờ, nhà vệ sinh hai nhà vệ sinh và hai phòng ngủ đây là phòng ngủ chính nha các bạn đây là phòng ngủ chính ha bên này thì nó được cái là ở chính giữa trung tâm chắc lóc luôn các mọi người có thể uh, nhìn nhau tối nhìn xuống dưới rất là đẹp tuy nó không có được cái view ờ, giống như bên ờ, Greenland nhưng mà bên này là một cái khu ờ, dân cư đông đúc người ta thích ở bên này đặc biệt là ở đây có rất nhiều cư dân Hàn Quốc đây, đây phòng ngủ phụ nữa các bạn đó thôi chưa trang trí nếu mà mình mà muốn mình ở đây chắc mình cũng phải mua thêm chạy cái tủ lạnh nó chạy cái tivi nữa ở đâu cũng gắn hết phòng quang à, bếp nè ga điện đầy đủ luôn đó tivi ở đây là do chủ nhà đi rồi chủ nhà lấy mất tiêu tivi rồi chưa kịp coi ké nữa nó đi mất tiêu rồi bên này thì ờ, diện tích bên này là cũng ờ, tầm khoảng 80 ờ, mét vuông giá thuê một tháng dao động thì từ 20 đến 25 triệu cũng không có cao đâu nếu mà các bạn sống theo mà an ninh ở khu vực á đây là rất là an ninh luôn an toàn luôn dịch vụ gì cũng có còn nếu mà các bạn mua luôn thì giá này mình hỏi là từ 45 tỷ cũng ờ, tương tự nhau và cá lóc trong đây thì cũng tương tự nhau mình nói chung là mình xem rất nhiều mình sẽ đi xem rất nhiều mình sẽ đưa ra một quyết định đó đây cho mình uh, mua một căn nha làm cực khổ quá rồi nhưng phải uh, ờ, đáng tích góp mua một căn cho đáng mới được rồi sau này mời các bạn uh, view uh, khung cảnh chính giữa đi nhờ các bạn góp ý thêm mua căn nào chứ giờ mình, mình sẽ đi rất nhiều á mua một căn nhà chứ không phải mua một ổ rau các bạn ơi mình phải lựa rất là kỹ lát nữa mình sẽ dẫn các bạn qua bên ờ, cái lắp bên kia cái lắp bên kia nó có một cái hồ bơi ở trên ờ, trong nhà trên ờ, tầng 3 tầng 4 gì đó để lát mình cho các bạn xem thử cái hồ bơi ở dưới, dưới sân với lại hồ bơi ở trong nhà như thế nào lắp bên kia khá đẹp ở đây nó thiết kế cái lóc nhìn rất là đẹp view toàn cảnh luôn rất là đẹp nha các bạn à, sau đây mình sẽ à, dắt các bạn đi qua à, cái khu này mình nói các bạn đó là ba à, ba lốc ABC này là ba cái lốc mà mắc nhất bởi vì nó có view đẹp view hồ bơi và cái view à, sân golf đó thì các bạn thấy uh, cái, cái lỗ bự bự đó không mình xây dựng các bạn lên cái lỗ đó cái lỗ này nó có một cái uh, lịch sử uh, rất là bị ghê nha đó mình sẽ đề cập sau nhưng mà mình nói uh, các bạn nghe là nó sẽ liên quan đến phong thủy của uh, Trung Quốc phong thủy nha các bạn tại sao làm cái lỗ đó thì uh, mình sẽ uh, mình sẽ nói sao thì uh, cái uh, cái lỗ này giống như là một cái hướng mà để uh, tạo uh, lấy cái khí thịnh vượng của rồng á của con rồng á sẽ luồn vô cái tòa nhà này nó làm cho cái tòa nhà này uh, phát đỡ thoải mái à kinh doanh phát đạt nè thì cái đó là theo uh, phong thủy của chủ thầu Trung Quốc xây dựng cái này rồi mình sẽ lên uh, hồ bơi nay mình đi cái ngày gì mà để tân không không thấy để tân nào hết à, chuẩn bị lên hồ bơi ha đây là thư à phòng thư nè các bạn thấy nha thư này ở phòng nào thì sẽ có thư cho phòng đó nên cũng không gì ờ, lăng tăng gì vấn đề mà là liên liên hệ Thank you. Ừ. mai nha ở cái tại em nổi cái nơi mà có hồ bơi á bơi trong nhà ở đây nó có một cái à, khu vui chơi cho em nè đó, hầu như ở cái lóc nào nó đều tuân thủ một nguyên tắc đó chính là phải có cái khu uh, chơi cho em uh, khu được cộng đồng của tập gym nói chung là bây giờ là các uh, block nó đều sẽ có những uh, cái uh, nơi như thế này thì chúng ta có thể uh, cho con em chúng ta xuống chơi tham quan ở đây là cái hồ bơi duy nhất ở Phú Quy Hưng chỉ có nơi này có thôi đây là hồ bơi Tràng Viền nha các bạn nếu, nếu như các bạn nói đi hồ bơi Tràng Viền tại vì bây giờ này là nó cũng ít luôn tại vì tầm uh, ờ, trưa rồi ít thôi chứ bình thường chiều á tầm ba bốn giờ đó mà các bé ra đây nhiều lắm chắc mình mới ờ, suy nghĩ về cái việc ở đây view đi view đi rất là đẹp một bên là chưa ờ, gì đen để mình ra coi mình mình chưa cho mình chưa coi à, bên này thì uh, cũng uh, cái hướng này thì nó không có gì nhưng mà nhìn toàn cảnh nó thì cũng rất là đẹp ở đây là view hút đường à, Nguyễn Linh nè đường Nguyễn Linh nói chung là không gian ở đây nó thích hợp luôn điều là các bạn có thể ra đây các bạn nhìn à, được à, cái hướng đường Nguyễn Linh nè cũng là cái lóc cái lóc này như là nãy là như à, của Happy Happy Valley vậy phải không? nước chịu dâng lên là người ta ra câu cá rất nhiều các bạn nhìn là chiều là câu cá nhiều lắm luôn á mình đã có mặt tại ờ, cái lỗ nãy mình nói các bạn nghe biết đó ở tầng 11 cái lỗ này là cái lỗ phong thủy nha các bạn lỗ thịnh vượng đây là các bạn ha đây là cái lỗ này mình đã nói với các bạn là tại lý do tại sao đây là cái lỗ thịnh vượng phong thủy thì mình có hỏi người dân xung quanh đây các chú bác lớn thì ờ, người ta nói là cái hướng này là cái hướng ờ, tài vận đổ từ uh, sông vô nó mang theo cái luồng sinh khí gì đó thì nghe mấy bác nói mình cũng không rành lắm nhưng mình không rành phong thủy nhưng mà mấy bác nói là cái hướng từ sông vào á là phong thủy tốt nè trước mặt của nó là hồ bơi và phía sau của nó là các tòa nhà cao tầng gôn cái phong thủy này đã được tính toán rất kỹ tại sao người ta làm không tại, tại sao người ta không có làm những cái lỗ nằm ở mé bên kia mà lại nằm ở ở cái lóc này chính là cái nơi này là cái nơi đón nhận cái luồng khí à, sẽ lan tỏa vô khắp tòa nhà nơi này rất là các bạn vừa bước lên là các bạn cũng bay luôn cái gió nó, nó lớn lắm cái luồng khí vô uh, hai bên tàn lốc. và cái việc này đã được tính toán kỹ rồi các bạn không tin phong thủy không đúng đâu nha tại sao cái ngành phong thủy nó làm việc uh, làm ăn rất là có tiền là vậy đó phong thủy là cái nơi tạo ra cái uh, sự tin tưởng cho mình cái việc làm ăn của mình rất là phát đạt đây là view sân gôn các bạn như các bạn thấy đúng không ở đây chúng ta sẽ nhìn vào view uh, sân gôn view cầu hỏi sao mà không nhiều cho được những người đánh dưới đây thì những người có rất là nhiều tiền trưa nắng 12 giờ trang trang họ vẫn đánh bởi vì sao tiền nhiều quá làm gì đánh gôn cho hết tiền thì đó là cái nguồn gió nó thổi tuồn tiền đi qua đi lại đi qua đi lại hỏi sao mà cái nơi này không ờ, có phát triển cho được đây là cái nơi duy nhất ở quận 7 có một cái lỗ này nha các bạn view sân gôn rất đẹp cái ốc tòa nhà rất đẹp luôn